Hello, hello. Welcome to my channel. Shopway Shop. ừ nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Let's go, let's go Ồ, oh, anh cái này chứ yeah. uh. mắt à này 15 nghìn không đủ Kìa, thôi sao Tôm con răn hiểm nguy hiểm uh. một quả hai quả ba quả mày này mày này mày này uh. Uh. Uh. Uh. stationary Meh. About how did? 맨이 아니야 như này job Good job. Oh, oh, oh, oh, way up, we up. Oh. Good job, good job. Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Sẽ bị nguy hiểm. Cái này thì làm nào đây ta? Cái này thì sẽ như này. Oh. 是不是个？ ô lô đèn pin cho mình miếng đùi ok Ô oh, cháy à Cháy thì nên làm gì chùm khăn mặt với dùng đèn pin rồi cái này dùng như này ô oh, lầu vẫn là đèn pin Oh.